và sau đây thì em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi tài xỉu công chuyện này cho các bác nào mà chưa chơi các bác sẽ hiểu hơn đây đây cái là cái nắp hai chiều hay gọi là nắp tài xỉu ông dương đấy khi đi chơi các bác chỉ cần mang được cho mình nắp và bộ hột này vào một bộ nó thì gồm có nắp và hột còn đĩa thì mình chơi đĩa nào cũng được nha các bác nhá đây một bộ của nó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 ở trên nắp này thì em đã đánh dấu một chiều âm và một chiều dương là một chiều tài và một chiều xỉu rồi cái góc bên này nó sẽ là tài và cái chiều ngược lại này của nó sẽ là xỉu bây giờ em sẽ lắc thử cho bác về tài trước nha một tài này hai tài này phản một chén xỉu tất nhiên là trong tài xỉu trong tài xỉu thì mình gặp chén phản là chuyện bình thường rồi đúng không ạ không thể là bảo là 100 chén là chuẩn đồng cả 100 được trừ khi các bác chơi đồ camera hay là đồ soi xuyên vừa nãy thì mình đã lắp 3 chén thì hai chén tài và phản một chén xỉu bốn tài này ba tài bốn tài này năm chén thì bốn chén tài và một chén xỉu đúng không ạ bây giờ em sẽ lắp chiều xỉu này đấy như lúc nãy em đã nói chiều này tài thì chiều ngược lại sẽ là xỉu đúng không ạ chỉ cần quay nắp về phía mình thôi một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này đó vừa rồi lắc 10 chén thì à, mình ra 5 chén xỉu 4 chén tài và bị phản mất một chén ở bên phía bên tài là mình bị phản mất một chén đúng không ạ các bác thấy cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp nắp tài xỉu hai chiều hay còn gọi là nắp tài xỉu âm dương này rồi bác nào mà muốn được kỹ hơn thì các bác cứ lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây và ngoài tài xỉu ra thì bên cơ sở em còn rất nhiều những cái sản phẩm những cái đồ chơi cờ bạc bịp và video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau